Giang xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang trên bản Háng Trắng Lư Thuộc xã Khao Mang, huyện Mù Cang Trải, tỉnh Yên Bái Và hôm nay thì Giang à, tiếp tục truyền tải đến quý cô bác anh chị là cái con đường và quá trình mình làm cầu Do là Giang chưa có thời gian để mà à, tiếp tục đến đây ghi hình cho mọi người Thì Giang cũng đã bàn giao lại cho một anh ở trên này đó là anh Trang Để à, quản lý làm cho bà con một cái tuyến đường là từ vị trí là ngã ba thì rẽ vào cái con đường cộng đồng mà có con đường chạy vào um, à, cái bản nhỏ, hơn nữa là bản hám Mông Đô có 21 hộ mà Giang đã làm xong hai cây cầu và mà có đoạn nhánh nữa là chạy xuống nhà cô giáo Dê Ba anh chị nhá, cô giáo Dê là dạy ở điểm trường bản Háng Trắng Ly ờ, phía sau của Giang đây này Hiện tại là Giang đang đi trên cái con đường uh, bê tông ở trước là Giang đã đổ Thì từ đây à, vào cái ờ, bản 21 hộ kia thì mình sẽ rẽ ở bên ờ, tay phải Đấy, từ đây lên là mình đã đổ là giai đoạn 2 là mình đổ lên uh, trên đỉnh bản các bác anh chị nhá thì uh, đi vào đây là có con đường nó nó nhỏ hẹp hẹp thì uh, cô bác anh chị là chạy sâu ở phía đằng uh, bên trong kia là có một uh, 6, 8, 5. bản uh, gọi là tách riêng cho thôi bà con hay gọi ở trên này là bản hang mông đơ thì có 21 hộ nằm sâu trong kia hôm trước Giang đã làm hai cái cầu đi qua đấy thì là sẽ chạy ra đằng phía bên này đó thì mới ra điểm trường mầm non bản Hang trắng lư đấy đó, mình chạy sâu vào trong kia thì uh, sẽ vào uh, à, 21 hộ và một con đường nhánh xuống phía dưới này là xuống nhà cô giáo dê thì Giang đang à, đổ với con đường xuống nhà của giáo dê với vâng anh chị nhé thì cái đoạn đường này là mình có 500 mét thôi Đây và tí vào sau đây thì Giang sẽ chỉ rõ hơn cho mọi người cùng xem để à, từ à, vị trí này thì cô bác anh chị có thể quan sát được bên kia là ở cái um, hội trường mình gọi là là là của bản à, hàng trắng lử đó của anh chị là, là ngôi nhà cộng đồng của anh chị nhé là phía đằng phía bên kia hướng à, tay của giang chỉ thì mình men con đường nhỏ nhỏ này này đó đất nhỏ nhỏ này và mình vòng sang bên này sang bên kia là cái à, à nhà cộng đồng và từ cái vị trí dưới ở cách đây giang chỉ mà hơn 20 mét là mình sẽ rẽ con đường này có một con đường này nhánh xuống nhà cô giáo dê thì là đoạn đấy là giang đang đổ còn từ cái à, vị trí này rẽ sang bên phía tay trái đây à, cái nhánh sang tay trái này này Đấy rằng sẽ chỉ rõ sang bên nhánh tay trái này đi sâu vào trong kia sẽ là có bản là 21 hộ bà con hay gọi tách rời ra gọi là bản hàng mông đơ thôi thực tế nó vẫn là thuộc bản hàng sáng lừ nhá của anh chị nhá ờ, cho con gà kia mình sẽ đi rẽ vào trong kia đó đi sâu ở trong đó là hai cây số nó mới đến uh, ờ, hai hai mươi một hộ trong đó có 21 hộ đấy, thì dưới này chạy em nhánh bên phải này chỉ là xuống ờ, đường nhà cô giáo dê để giang ờ, sẽ đổ đoạn đường này cũng anh chị là có thắc mắc với giang là đợt trước là là, là làm để cái cầu nó rộng để ô tô vào thực tế là cái đường nó đi nhỏ rất là bé luôn đấy rất hẹp luôn nên là để vào trong đó rất là khó nên là có cái cầu đi lại à, nó chắc chắn là là là cho bà con ấy mình cảm thấy là rất là là là, là, là hợp lý rồi không cần nó quá rộng cả thì à, bản này của anh chị đây còn có một con đòn đường này là chạy lên đỉnh bản đây nó rất là nhiều nhánh để đi luôn quý anh chị ạ nó không những là một nhánh đâu đấy thì à, do là giang bận à, công việc nhà nên là mình cũng chưa lên ghi hình cho của ba anh chị cùng toàn thể mọi người là xem và biết được thì à, Giang cũng uh, xin uh, uh, chia sẻ luôn uh, với cô ba anh chị là cái uh, tiền làm đường này là cái uh, mà đợt trước của bản hàng trắng lư uh, vẫn còn của bà con đấy thì là còn dư lại thì uh, mình tiếp tục đổ uh, đoạn đường uh, khó đi uh, cho bà con cái chỗ mà mà cái con đường tấm lòng vàng là trước Giang đã làm để nối liền vào cái khu vực nhà cộng đồng này vòng men qua kia các anh chị nhá đó men qua kia chạy vòng qua đây đó Đấy mới về đến vị trí chân à, Giang đứng đó là phía bên tay trái của Giang các anh chị có thể quan sát đó Đấy, phía xa sâu trong kia là 21 hộ đó thì uh, Giang sẽ đổ từ vị trí này thôi các anh chị ạ do là cái kinh phí của mình nó còn uh, được một chút thôi không được nhiều thứ hai là Giang uh, chủ yếu là xem đoạn nào mà nó dốc và bà con ờ, kêu là khó khăn và vất vả nhất thì bà con sẽ đổ trước để ờ, có con đường bê tông đi nhé các anh chị nhé và phía lên bên này là đó là nhà cộng đồng các anh chị có thể quan sát đó, bên này là nhà cộng đồng thì đây quý anh chị có thể nhìn thấy từ ờ, giang sẽ đổ từ đây hôm trước là giang cũng bảo bà con rồi thì quý nó còn 28 triệu à, tiền làm đường của bà con rồi trước còn dư thì à, giang cũng chỉ đổ được một mét thôi nên bà con bảo là con đường này nó cũng không cần rộng lớn lắm và con đường thì bà con bảo là xuống à, dưới nhà cô giáo dê là có 20 hộ ở dưới đây nữa thì à, bà con hay làm lúa chở thóc chở lúa chở à, nương ra để đi ra con đường tấm lòng vàng ngoài kia kìa các anh chị kìa đó thì à, ra mới quyết định là mình sẽ đổ từ cái đoạn dốc này Đấy, xuống đến à, bản cô giáo dê thì à, quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là hôm trước thì à, giang về thì bà con đã đổ từ đây rồi đây hiện tại là bê tông thì bà con đã đổ là đã đi được rồi à, Giang bảo bà con là đổ đúng rộng 1 mét và dày là à, 10cm như cái à, giai đoạn à, đầu tiên cũng như là giai đoạn thứ hai nhé các bác anh chị nhé thì đây thì hôm nay là Giang lên thì ghi hình cho các bác anh chị cùng toàn thể mọi người là biết luôn là xem đây là bà con đã đổ xong Và hiện tại thì mình đang đi trên con đường bê tông bà con đã đổ xong Sau 2 ngày Phải nói là rất rất là đẹp rồi Và rất là chắc chắn Với bà con đổ rất là nhanh Đấy, có hai ngày mình về mà mọi người đã đổ được như này rồi đó như là những cái đoạn mà khe khe nước nó chảy này thì uh, được chiếc giang cũng đã làm và bà con cũng đã có kinh nghiệm thì uh, bà con cũng đã đổ uh, xuống được của ba anh chị ạ đó à, từ đây thì uh, quý ba anh chị có thể nhìn rõ đó từ đầu trên uh, con đường này, chạy rẽ vào uh, nhà cộng đồng này đó, từ đây bắt đầu xuống vị trí này thì những cái đoạn uh, rãnh nước đây bà con cũng uh, có đổ uh, sắt thép là đang cũng mua hết rồi đó làm cái uh, thoát qua bà con đổ cũng khá là dài và chiều nay thì uh, bà con lại tiếp tục đổ Đấy, tại uh, bà con đang làm ở dưới và đoạn nhà cô giáo dê xuống nhà cô giáo dê này rất là dốc luôn và hàng năm thế bà con bảo là là cái đường này nó khá là trơn đấy trơn trượt đi lại rất là khó khăn và bà con vận chuyển thóc lúa này Ờ, những cái ờ, đồ ờ, nông sản đấy để mà có thể vận chuyển về nhà hay là mang ra sát đấy hay là mang đi bán cái uh, uh, vật phẩm hàng hóa mà bà con có thể canh tác được đấy bà con uh, trở đi lên đường này từ cái uh, ngã ba mà cái uh, con đoạn đường đầu tiên là tấm lòng vàng và giai đoạn thứ hai đó để mình xuống đến tận nhà cô giáo dê là 500 mét các bác anh chị nhá thì hôm nay mà mình xuống lên đây thì bà con mới đổ được hơn ờ, gần ờ, trăm mét thôi các bác anh chị ạ Chưa được dài lắm Thì là nếu mà đổ để kinh phí 500 ờ, mét để mà đổ xuống tận nhà cô giáo dê Thì kinh phí nó vẫn còn hạn hẹp Và cái số tiền mà của làm cầu thì là còn uh, 20 triệu uh, Mấy trăm hai ba trăm gì đó thì uh, Giang muốn là làm cái cầu ở dưới đi qua nhà cô giáo dê để vào nhà cô giáo dê thì có một cái đoạn à, là cầu gỗ mà hôm trước Giang đã quay rồi đấy thì cái tiền làm cầu thì Giang nghĩ là cũng muốn làm cho đó thì Giang đang tính là là đổ cái đường này xong nếu mà mình ấy ra ăn hảnh thì mình sẽ và ờ, xuống dưới đó để mình đổ cái cầu và hy vọng rằng là các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người mà có xem được clip này thì hãy ờ, chia sẻ lan tỏa sự yêu thương tới những nhà hảo tâm à, chung tay góp sức đấy mỗi người một bao xi si, một bao cát thôi là Giang nghĩ là không có gì là không thể cả còn nếu mà riêng bản thân Giang thì à, cũng không thể làm được gì Giang cũng đã nói với các bác anh chị rồi là Giang cũng chỉ là một cái cầu nối thôi nên rất là là, là khó khăn hay là hy vọng mà rằng là mọi người và tất cả quý bác anh chị mà xem được hãy chia sẻ lan tỏa sự yêu thương và mỗi người đóng góp một chút thì à, Giang nghĩ là bà con sau này sẽ có cái con đường đi lại nó thuận tiện hơn à, về giao thông sau khi mà phát triển thì à, cái à, vận chuyển hàng hóa buôn bán nó cũng sẽ à, lưu thông được tốt hơn đấy thì đây bà con à, chiều nay đang bắt đầu đổ kia bắt đầu xuống dưới này thì uh, chất lượng uh, cắt sỏi thì mình vẫn uh, đảo theo cái uh, chất lượng là một uh, xi hai cát và ba sỏi nha các anh chị nhé đây để làm được hoàn thành 500m xuống nhà cô giáo dê thì còn à, thiếu rất là nhiều Nghĩa về cái kinh phí à, hy vọng rằng mong rằng là các anh chị là cùng chung tay mọi người một bao xi một bao cát để có thể là giúp bà con hoàn thành được cái con đường này có có đỡ nhiều quá thì không, ừ. chỉ xanh ừ. này cát này là không được sạch lắm rồi mọi người ạ Thì Giang xuống dưới ờ, để kiểm tra đó Thì hôm nay Giang mới lên mà, hôm nay em mới lên mà Đấy là con làm, đấy là đấy làm buổi buổi sáng đúng không? Bên kia xuống đây đúng không? Ừ. Đây bắt đầu là chiều bắt đầu làm đây đúng không? giờ mình xuống phía dưới ờ, vị trí dưới mà mọi người đang đang đảo thi khô ở dưới nhá không đang chịu mình xuống xem cát rồi lên Đấy, từ trên à, các anh chị đi, à, đi xuống theo con đường men con đường này thì có à, vị trí này thì các anh chị nhìn thấy nó có một cái cầu ấy ở đợt trước có ở à, đây Giang đã vào đây tham khảo thì, à, mình nghĩ là lấy số tiền mà đợt trước à, cái à, cầu hai cái cầu trước nó còn thừa ấy cái cầu thứ ba nó hơi là rộng nên là mình không không có đủ khả năng kinh phí để làm thì uh, giang tìm một cái cầu nó nhỏ nhỏ hơn đấy xuống nhà cô giáo dê thì uh, giang nghĩ là đây làm với lại là kết hợp với cái uh, thì cái số tiền mà đợt trước cái uh, quỹ làm đường của bản hàng trắng lừa này còn đấy giang mới đổ kết hợp luôn thực tế là đoạn này khá là dài hơn 500 mét đến đây từ đây lên thì mình sẽ Tổ lên phía đường trên kia lên ờ, cái vị trí cộng đồng anh chị vị trí này sẽ trộn sẽ đồng vào xô cho nó chính xác hơn bà con chịu khó đồng vào xô một chút mình đừng làm ờ, nhanh ẩu không cần ờ, phải đâu làm chậm nhưng mà chắc làm chậm nhưng mà chắc để cái kết quả nó đạt được cái chất lượng xi nó tốt hơn đứng từ ờ, phía giữa cái con đường mà xuống nhà cô giáo dê thì của, các anh chị có thể mọi người có thể nhìn đấy này đấy, phía bên kia là nhà khu vực nhà cô giáo dê nhá có 20 hộ thôi đó mình sẽ chạy men con đường mình đang làm ở trên này mọi người đang làm trên này, này. xuống dưới này chí mà lúc nãy bà con đang đổ à, à, cát với lại đảo cát ở dưới gì kìa đảo vữa khô các anh chị nhá ở dưới đó chạy sang bản nhà cô giáo dê đổ từ cái dưới ờ, đến vị trí kia mà lên đến đi theo con đường này của anh chị lên đến điểm trường uh, mầm non mà cô giáo dê đang dạy là 500 mét đấy rất là sờ ngắn thôi đoạn này thì uh, ờ, đang nghĩ là cũng sẽ nhanh xong đi từ <laughs> dưới nhà cô giáo dê lên thì cũng anh chị có thể nhìn thấy là đường rất đi là ngoằn ngoèo nhá Đấy, xe này toàn khúc cua tay áo thôi chị ạ Đấy, xuống đến nhà của giao dê Đây, mùa mưa vào thì rất là trơn hôm trước là giang có đi vào nhà cô giáo dê rồi nắng thì à, mình đi nó dễ hơn mà mưa thì các anh chị là rất là trơn luôn đấy nên là cái uh, đi lại của bà con rất là khó khăn đoạn mà nó đường đất này này các anh chị nhá trời nắng đi không sao mà trời mưa đi trơn lắm đấy trời mưa đi rất là trơn luôn đấy rất là nguy hiểm bà con thì à, hôm nay lại ờ, tiếp tục là là trên này sẽ là đảo và xoa người chở thì ờ, vẫn cứ chở nha các anh chị nhé trước là cái uh, tiền làm cầu của cái cầu thứ nhất là cầu thứ hai ấy, cũng chỉ còn dư là 20 triệu mấy trăm mấy trăm đó thì không không thể đủ à, làm à, cả cầu ở dưới này và cả một con đường này suốt từ trên như xuống của anh chị ạ rất là khó à, à, ruộng lúa của bà con là canh tác ở trong này phía bên trong này. Để, trong nhà của nó dê phía bên này thì mình cũng bảo bà con này à, đào cái rãnh thoát nước nước để nó, nó thải cái nước bên này nó không xói mòn vào cái bê tông này các anh chị này đấy ở đây ra đi theo con đường này thì uh, các anh chị có thể ra đến điểm trường mầm non bản hàng trắng lừ đấy nói chung là cái chất lượng bê tông thì uh, rất là ok rồi mọi người ạ đang đi kiểm tra phía đằng trên mà bà con đã đổ cái hôm trước ấy hai hôm trước thì rất là ok rồi rất chắc yeah. Dạ. Chẳng. Dạ. Có vẻ là đổ đổ dài nhanh quá là là đâm ra là hết cốt pha rồi. Không, không đủ cốt pha này vì cốt pha là hơn 60 mét thôi mà. Cốt pha thì à, xem xem là lượng dừng thôi. vì chưa tháo được ngay được. Tháo ngay là là nó hỏng ngay. Xem mà nó hết uh, cốt pha rồi thì mình có thể uh, dừng mai mình làm để qua đêm thì ờ, mai mới tháo được cốt pha pha là có 60 mét thôi tháo ngay là nó vỡ vỡ ngay nó nó chưa chết được xi đâu xi là bê tông ờ, là phải 24 tiếng là lên là mới chết xi còn đủ 21 ngày mới là thành bê tông nó mới cứng hẳn như hòn đá nó hết thì bà con xem dừng thôi nghỉ hết cúp pha đấy mình cố gắng làm làm hết cúp pha trên ờ, dưới đến này hơn đấy rồi đấy năm sáu mươi mét السلام عليكم bác đi làm mang cả thuốc lào ông điếu tận nơi luôn nhé phục vụ <laughs> dính thông mang tận nơi luôn Nó cứ làm hết cốt pha thôi Cốt pha đây mình nghỉ thôi Mai mình mới tháo được Quảng Phú Quảng Phú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 rồi hết cốc pha để mọi người làm nốt cái đoạn ba bốn mét nữa thì mình cho bà con nghỉ đoạn mình làm xong này thì uh, mọi người lấp lấp lề đường rồi và thông qua cái video này của Giang thì uh, Giang cũng uh, thay mặt bà con dân bản xin gửi lời chân thành cảm ơn à, sâu sắc tới uh, quý cô anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả đã luôn theo dõi và đồng hành với giang trong quá trình mà mình giúp bà con ở vùng khó khăn này thì uh, giang cũng uh, mong rằng là quý cô anh chị nào mà xem được video này có thể là chia sẻ tới các nhà hảo tâm cho các cháu nhá con đến cháu uh, đi học về nhà hảo tâm để có thể là uh, những người chung tay Ờ, một bao xi một bao cát để giúp bà con có cái con đường bê tông nó đi lại nó thuận tiện hơn có lẽ là video của Giang là hôm nay cũng xin phép được khép lại ở đây thôi các anh chị ạ hẹn à, quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo nhá vào ngày hôm sau à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người